đừng buồn nhé anh ơi cuộc tình nào không mang xót xa một lần đã tan vỡ để lại từng vết thương ôi sao thiết tha chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu này đã cơn mơ út đau từng dòng hát xa vắng ngọt ngào tình đã trao sao luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối Shut up. đừng buồn nhé anh hỡi cuộc tình nào không mang dọn xa một lần đã tan vỡ để lại từng vết thương ôi sao thiết tha đêm chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu này đã phôi phai phút cuối tiện đưa cánh sau lưa thương. đừng sầu nhé anh hỡi kỷ niệm dòng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối đi xưa nhớ nhé anh giây phút mặn nồng tình yêu đã đến đến trong cơn mộng thật xa vắng rồi cho ta dòng giữ cho nhau câu hứa yêu thương đêm bắt đầu tình tơ bao tố dù có tan vỡ một đêm xinh giữ trong tim hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phải máu về đâu anh hơi khi vội chân còn lại hơi ấm đêm nào xin giữ cho nhau câu hứa de